Okay, hello Ngọc Ánh. Hello Lưu. Bạn nào mở mở Toàn là các bạn để ờ, để Ava hoặc là để tên tôi chẳng biết là bạn nào với bạn nào luôn ý. Hey, hello Khánh Nam. Giờ cô mới thấy. Hey, Đức An. Đấy, có vài bạn để, để thôi bạn nào nói đấy nó thích rồi bạn nào nói kiểu mệt mỏi à hello hello no not I'm not getting covid okay I'm just coughing for like two weeks now oh my gosh okay rồi hôm nay chúng ta học tiếp nhà yeah, các con hôm trước là chúng ta nói về <laughs> để cô ho nốt cái đã sao ấy cô tí thì tay của con về làm quốc yeah. Dạ. ok đã xong <laughs> ok à, hôm nay chúng ta đi lại những cái từ mới này nha con hôm trước là mình mới chỉ đọc thôi và mình quiz hôm nay các con hãy nối giúp cô là từ nào thì sẽ đi với cái tranh nào nha ok Rảnh dạ, chưa? Nhớ là viết vào chat thì cô mới biết là bạn nào muốn nói á. Ok. Number one, where is cabbage? Okay, what is cabbage in in all of these uh, pictures? Okay, Tina. <laughs> okay, just a minute. Okay. Cabbage. It is letter C. Okay, let's see. Okay, so can you tell me more about cabbage? What is it in Vietnamese and how do you often cook it? Cabbage in Vietnamese is bắp cải. yes. <laughs> and I often eat it like um, a vegetable. And yes, it is a type really of vegetables. It's mm-hmm. yummy mm -hmm. and really healthy. Okay, so how do you often cook it? Do you eat it raw? Do you eat it raw? Raw. Raw. Raw có nghĩa là sống. Ông có ăn bắp cải sống không? Không. Không sao sao với rau hoặc là sao với thịt. Okay. We can stir fry it with uh, some kind of minced beef or pork. Okay. Yeah. But you know what? We can eat cabbage raw. Maybe you put it in a salad, right? with no, maybe I've never ate it. lime juice or something. We can eat it raw. Okay, thank you, Tina. Mm, okay, next one. What is cereal? Cô nhóm cho các bạn Huy Trường. Trả lời chưa đúng cái này đúng không? Để cô gọi lại Huy Trường nhá. Okay. What is cereal? <clears throat> What is cereal? Okay, can you listen to me? Hero. Mm -hmm. Hmm, what me? Cereal. Mm -hmm. Do you remember the meaning in Vietnamese? No, I don't know it. No? Hmm. Okay, yeah. this is what you often eat during breakfast. Maybe not, not quite much in Vietnam, but um, kids around the world, uh, maybe in the Western countries, they often eat it uh, in the morning, okay, for breakfast. So I it, think, I think uh, ngũ cốc also. Ngũ cốc, <laughs> yeah. So what is the letter for cereal? Um, It's G. G, okay, cereal. Do you often eat cereal? No. <laughs> No, okay. But have you ever eaten it? Mm, um, I don't eat. eat. You don't remember? <laughs> yes. Okay, so we have a lot of flavor for cereal, maybe chocolate, fruits, or um, the vanilla. Okay, thank you, Chulung. I hope you can try some cereal someday, maybe in the future, okay? It tastes pretty good if you eat it with milk. Okay, thank you. Um, next one, what is chili? Chili. Okay, bạn nào? Uh, bạn nào mi nhiều thế này, cô kéo mãi không biết là tên bạn nào luôn. Lê Ngọc Ánh. <laughs> okay. What is chili? Ngọc Ánh. Hello. Are you there? Please open your mic. Please turn on your mic. Lê Ngọc Ánh. Are you there? No. Okay. Uh, Phương Nhạc. Để cô khó mới. Có đâu, có đâu. Lê Ngọc Ánh có phải con đang nói không? Đợi lại ạ. What is chili? Um, chili is uh, quả ớt ạ. Yes. What is it in the, this picture? Okay, what is the letter? The letter is it's like L, right? Oh, okay, L. It is chili. Okay, do you like chili? Do you no, eat chili? Spicy. No. It is wow. very spicy. Yeah, it's spicy. But don't you like spicy food? Um, I like spicy food, but when I eat chili, I feel it is like very, very spicy and I can't eat it. It just only my father eat it every day. Okay. Okay. Yeah. Chili is very spicy and it makes our throat like some kind of burning sensation. It's pretty hot. Okay. When we eat chili, but I don't think I can get away with like not eating chili for most food. Like I put the chili sauce in banh mi or in pho, like in everything. It must be a little bit spicy. Okay. Uh, can I ask you one more thing? Okay, where's cucumber? <laughs> cucumber. Um, cucumber. Mm -hmm. Cucumber is that in the dish of the letter E? Mm, okay. There are slices of cucumber in the dish. Okay, in yes, E. It's, um, it's like the banana slices. It looks like bananas. <laughs> Okay. yeah, yeah, I think so too. And are there are well, some in the like, dish next to it too. Before I look at, I like I thought I was thought it is banana, but in the okay. list, I can <laughs> see the banana word and uh, I look like mm. members. Okay, very good, very good. So you are just guessing, right? Okay, it is cucumber. Okay, thank you, thank you Ngao Anh. Bạn nào mi nhiều quá. Okay, next one, toast and Korean rice. Okay, để cho nhanh nhá, cô sẽ hỏi <laughs> hai cái một lúc luôn. Okay, Kelly. Okay, First one, what is toast? What is toast? Kelly, I saw you open your mic, but I haven't heard, I haven't listened to you. Okay, turn on your mic again. Hello, Kelly? No, where are you? Okay, Đức at yeah. Okay, first one, what is toast? I think it uh, is um Yes. Rồi, thì bên đang đang bị lag đúng không? Alo alo, Đức An ơi, cô chưa nghe con nói gì luôn. Con có thể nói lại được không? it's um uh, mm-hmm. yes it is bread but it is toasted okay it is not it is a type of bread but it's toasted so it can when you bite into it it is very crunchy okay so um next one curry and rice what is curry and rice okay where is it curry is là có sâm ra ạ ok cơm, ừ ok curry đầu tiên là curry thì nghe nó rất là tiếng việt nghe nó dễ là cà ri con nhá cà ri ok và rice thì là cơm ok so do you know the origin of I this? think pork is a little G and rice and curry is a No, it's not G. G is cereal. Remember? G is oh. cereal. It is K. J à, J à. K. J and K. K is rice and curry and J is toast. Okay. Yeah. I want to ask you, do you know the origin of curry? Đức An. Thế là tắt mic rồi. Lại á. Origin, nguồn gốc. có biết nguồn gốc của món cà ri ở đâu không? India, I know this. Is mm. India? Yeah, India. Have you ever tried it? Yeah, sometimes I tried it with chicken. Very good. How, how did it taste? I haven't tried it before. How did it taste? It's um, some spicy. Spicy? Yeah, I really love the spicy. So, I, so Is I, it salty? Is it yeah. salty? salty, hmm. spicy, some sour. Okay, sour? Yeah. All right. Do you remember the ingredients? Let me know. <laughs> Do you remember the ingredients in curry? So it's a key. Very important ingredient. In mm -hmm. uh, some onion. Onion? Yeah. I know it. Okay, <laughs> onion or maybe beans. Loại đậu đúng không? Type of beans. I think I haven't tried it before, but I think it is quite smelly. Right, a lot of seasoned seasoning in it makes smelly. Mm. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Next one, fruity and honey. Hoàng Giang nha. Okay. Hello. Hello. So what is fruity? Where is fruity in this picture? Um, maybe letter D. Yeah, D. Do you can you see the the fruits? What type of fruit is that? Strawberry. Yeah. Okay. It's strawberry tea. Mm, okay. Do you like drinking tea? No, I don't like. No? Okay. What is like your favorite drink? I just like to drink milk and milk. Milk. Milk and milk tea. Okay, bubble milk tea, boba milk tea. Okay, that's everyone's favorite. Okay, next one, honey. honey. But where? Huh? Honey, letter H. Okay, H. Okay. Um, how often do you use honey? Like in what kind of fruit, uh, food or drink? How do you often use honey in your daily life? <laughs> um, I put honey in hmm? my bread. You put honey in your what? Bread? Yes. okay. You spread it on the bread. Okay. And and then you toast it and you put some sugar on it. Oh my mm-hmm. gosh. tastes brilliant. Okay. It's called bánh mì nướng mật ong luôn ạ <laughs> ngon cực luôn ok cô vừa ăn tuần trước xong ok you you spread some honey and you sprinkle some sugar on it and you toast it crunchy and it is just paradise ok thank you next one next one where's yogurt and hot chocolate ờ uh, cao danh lưu nha không phải cao danh lưu bây giờ bạn ấy tên là nó không hai gia tô <laughs> okay can you uh, tell me where's yogurt where's yogurt Oh my god, không phải con yeah Hey, so do you like yogurt You like yogurt? Yes, I like yogurt. And what is your favorite um, flavor of yogurt? đừng tắt mic nhá cô vẫn hỏi đấy <clears throat> What is your favorite flavor of yogurt? Oh, mở mic con ơi. Mở mic nào. Okay, what is your favorite flavor? Is um yeah. orange yogurt. It's orange yogurt? Okay. Um, maybe we can, there are a lot of type of flavor in yogurt, right? We have fruit, um, aloe vera, nha Okay. Um, maybe cheese. There is cheese in yogurt and it tastes a little bit salty and a little bit fat, fatty. <laughs> Okay. Thank you. Thank you, Zhang Liu. hoặc là hai hai gia Hayato Tôn Ngộ Không okay next one we have hot chocolate what is it uh, bạn nào nhỉ Trần Khánh Nam okay mở được mic chưa I'm here mm -hmm. where's hot chocolate hot chocolate the pizza bee Okay, picture B. Okay, so when do we usually drink hot chocolate? You know, when? When do we usually drink hot chocolate? Chúng ta thường cô là nóng rồi đúng không? Nghĩa là con uống trước 12 và 1 giờ. Và và gì ạ Between Hot chocolate between twelve o'clock. Between twelve o'clock? Why why so specific? <laughs> okay, okay. I mean, I mean in general, in general. Cụ thể quá con ạ. Uống vào lúc 1 giờ hả? So you drink hot chocolate in the summer? No. <laughs> No? Okay. Is, oh, okay. It is suitable to drink in hot, uh, no, no, in cold weather. Okay, in cold weather, maybe in the winter, especially in during Christmas. Okay. And you put some marshmallows into the hot chocolate, uh, hot chocolate cup and it tastes amazing. Okay, we should try it sometimes. And because Christmas is coming, right? Okay, thank you, Nam. Thank you. Next one. Ok, chúng ta chỉ còn ba cái nữa thôi. Cô gọi một bạn nữa thôi nhá. Um, bạn nào? Uh, Wendy. <laughs> okay. okay, Wendy, can you help me with the last three things? Ok, jam, mango, and salad. Hello, Wendy. tự nhiên nói cái gì bùi tiến dũng này tự nhiên có bùi tiến dũng ở đây ông wendy ơi con có mở mic không cô gọi con nè bạn nào bạn nào nói hộ cô gái oh. Ờ, wendy đâu thôi cô, cô gọi bạn kelly nha ok nói cho cô giúp nói giúp cô ba thứ cuối cùng là cả jam mango and salad ok first one was jam Wonderful jam. Okay, in English, please. Where's jam? What is the letter? What picture? Yes. Is... Mm -hmm. Uh, the letter I. I, okay. What type of jam is that? What is the flavor? I think is chocolate. Chocolate? Can you yeah. see? Can you see the the fruits? You know, jam is made from fruit. Everything that is made from fruit is called jam. Okay, so this is true. I think jam can make jam. Chocolate. Mm. Chocolate? Mm, yeah. No, it is not called a jam. It is maybe called a spread, chocolate spread or chocolate sauce. Okay, jam is made from fruits and sugar and you boil it in a pot until it melts together. Right, okay, jam là chỉ mứt con nhé và mứt thì được làm từ uh, fruit là cái gì làm từ hoa quả này và đường mình sẽ đun nó trong một cái nồi đến khi mà nó tan chảy ra thì chúng ta sẽ có mứt đó ok it is jam ok next one where's mango Kelly mango is M okay M mango do you like mango and how does it taste yes i like Okay, yes, I do. Yes, I do. So how does it taste? How mango, how are mangoes taste? How do mangoes taste? I think it's sweet and yummy. Okay, sweet and very yummy. A little bit sour if it's not too ripe. Okay, thank you. Ah, no, no, no. Next one. Last one. What? Where salad? Salad. Hmm. Okay, now the last picture. We haven't touched it yet. Salad? Salad là salad one. Okay, where is it? I don't know. You don't know? Okay, it is F. Okay, this one. Salad is a mixture of different type of vegetable. Okay, you mix different types of vegetable together and you put some salad dressing on it and then voila, you have a salad. Okay, so we can put some tomato, cucumber, onions in a salad. Okay, maybe some ham or some type of uh, meat in a salad too. Okay, thank you Kelly. Thank you. So that's ta Okay. Next one. À, cô nghĩ là các con nói được hết những cái từ này rồi đúng không nào? Cô cần um, uh, một bạn thôi, một bạn đọc giúp cô cái từ này. Các con không cần nghe đâu đúng không? Cô nghĩ là các con đọc được hết rồi. Ok. <laughs> Quốc Trung. <laughs> những bạn nào cô gọi rồi thì hãy đợi cô ở những bài tiếp theo nhé. Hôm nay sẽ có quiz yên tâm nha à, sao cô không tìm được tên Quốc Trung nhỉ Quốc Trung lớp rồi. 2 à, con con ở đấy rồi hả rồi rồi rồi nói đi con <laughs> sao con tự mở mic được yogurt yes yogurt hot chocolate hot chocolate yeah cabbage cabbage mm, very good fruity fruity yeah Cucumber. Cucumber, yeah. Korea. Okay, it is called cereal. Cereal. Cereal. Cereal. Cereal. Ừ. Ốc sạn có hai cái cereal nhỉ? Nhầm rồi. Cái này không phải cereal. Chờ một tí cố sửa. Cái này là salad. Phải không? Okay. Uh, we have salad. Đấy, cô lại biết sai rồi, cho cô tí. Ok. Rồi, salad, salad nha. Cái này tiếp theo mới là cereal này. Ok. Next one. Honey. Honey. Jam. Jam. Mm. Toast. Toast. Okay. Curry and rice. Curry and rice. Okay, next one. Chill. Chili. Chili. Con thấy không? Có hai âm tiết này. Okay, không phải là chill đâu nhá, không phải là không phải là chill đâu nhá. Okay, chili. chili. And yeah. Dạ. Mango. Mango. Okay, very good, very good. Thank you. Uh, các bạn nào muốn nói không? Các bạn muốn đọc không? để cô để để cô xem nha một bạn nữa nha này đọc đúng cho cô nha à, đào khánh linh không tìm được tên cái là yoga ở đây à yes phải khánh linh lắm <coughs> ok được rồi các bạn con cứ nói tiếp đi em xe làm xe không có tìm Okay, next one. Cái này đúng không? Đọc bằng nghiệp là yeah. cabbage. Cabbage. Cabbage. Mm. Yeah. Rusty. Dirty. Uh, cucumber. Cucumber. Cucumber. đúng <laughs> oh, uh, cucumber. Salad. Cereal. Cereal. Honey. Honey? Yeah. Honey? Jam. Jam. Is it? Toast. Toast. Toast. Mm. Curry and brown. Curry and rice, yeah. Chili. Chili. And lastly. Mango. Mango. Okay, thank you. Very good, very good. Rồi, có cái từ nào mà con thấy khó đọc nhất không? Cô chỉ lưu ý với các con là cái từ sô-cô-la ấy. Mình đọc có hai tiết thôi, không phải là chocolate đâu mà là chocolate. Chocolate. Chocolate thế mày đúng nha có hai âm tiết thôi không phải là sô cô la đâu không phải là chocola không phải chocolate nữa nhá chocolate ok very good next one ok để cô xem nào <clears throat> bài này chúng ta sẽ tìm một cái từ nào đó ở trong bài mà đúng nghĩa với cả cái định nghĩa ở đây này một hai ba bốn năm Ok, ví dụ như là câu số câu không nhá. This is the first meal of the day and it's called breakfast, ok? Breakfast là cái bữa ăn đầu tiên trong ngày. Ok, các con, cô sẽ cho con một vài giây để mình có thể xem qua cái bài này, sau đó cô sẽ gọi nha. Ok. Máy của con lag quá hả Thủy Tiên? Đấy, <laughs> các bạn à, đừng có mi, mi một lần thôi, mi nhiều lần vào không gọi đâu nhá. <laughs> ok. Cô ơi, mật mã của class Dâu Châu là gì? Ừ rồi này cũng còn chưa vào được hết dấu cho hả con Lê Ngọc Ánh à rồi để để uh, cuối giờ cô gửi cho con nhé con có Zalo à con có ở trong nhóm Zalo à cô sẽ gửi lại trên đó sorry <laughs> okay mm, Đức An you are very polite great okay number one rồi cô sẽ không đọc đâu cho con đọc nha uh, Kelly Kelly lúc nãy cô gọi con con chưa nói được đúng không cô gọi à đâu cô gọi rồi mà được thế thì phải chờ cô thế thì phải chờ cô um, Ngọc Thảo Lê Ngọc Thảo okay number one can you first read the sentence and tell me what it is okay um, it is mango đọc trước đọc trước đọc trước This is sweet and you have it at the end of the meal. It's right. mango. Mango? Okay, mango. Maybe we can eat it at the end of the meal, but I need you to find me a word that is more general. Okay? What type of meal is this? What do you often eat after dinner, maybe? In general, okay? Not too specific. Đây là đồ ngọt này. và con sẽ ăn cái món này không phải là món cụ thể đâu nhá mà là cái bữa này vào cuối cái bữa chính của mình thì chúng ta ăn gì đâu biết <laughs> oh my gosh firstly can you find it can you find the word in Vietnamese what is that word in Vietnamese okay so you finished your dinner and what is after that cái món sau khi mình ăn những cái món chính ấy gọi là món gì hả trái cây đúng không cô có gì kể cả bánh ngọt này bánh ngọt này hay là hoa quả này thì nó gọi là món gì bữa gì <laughs> con không biết gọi nó là cái gì nữa không biết gọi là gì à tráng miệng tráng miệng đúng chưa đúng chưa chuẩn không đấy món tráng miệng nhá món tráng miệng thì thường là những món ngọt và chúng ta sẽ ăn sau khi chúng ta ăn những món mặn ở trong bữa chính đúng chưa Okay, so you know dessert. <laughs> cô lại nói, cô đang ừ. định nói. <laughs> ok, được rồi. Thế con tìm cho cô cái uh, từ đấy đi, ở trong bài đi. Nó ở dòng thứ mấy và nó ở đoạn nào nào? Nhiều nhiều chữ cô cũng chưa tìm thấy đâu, con tìm hộ cô được không? <laughs> ok, dessert. Ok, cô nói mất rồi. Cô lại làm luôn. Buồn cười. Đi. Rồi. Đó là chỗ nào đấy con? Hmm, để xem nào. Cô cũng cô, cô con cô tìm à, cô tìm thấy rồi. Đầu tiên là nó ở đoạn thứ mấy nhỉ? Nó ở đoạn đoạn một hai ba, một hai ba, Đoạn mấy? Bạn nào tìm thấy không? Đã bảo tìm thấy chưa? Rồi, thì đúng rồi nhưng mà nó ở đâu á con? Ngọc Thảo có đang tìm được không con? Ơ, à, rồi. Cô bật lại mic cho con để con tìm nhá. Ok dạ, con. Là, dạ, là dạ, từ cái chỗ often for dessert we have. À, đúng rồi. <laughs> ok. Dessert, ok. Dessert nhớ là có hai chữ S nha các con. Nếu mà có một chữ S thôi thì nó sẽ thành desert. Đố Nguyên, đố con biết desert là cái gì? Dessert và desert khác nhau đúng không? một cái là món tráng miệng một cái là gì đố biết đúng rồi sa mạc không biết ở đây cho đỡ nhầm nhá Dessert khác với desert nha đây một cái là trọng âm là âm, âm thứ hai là dessert. cái kia là sa mạc là desert ok thank you rất giỏi rất giỏi cảm ơn các con uh, number two đúng rồi cảm ơn quốc trung phương anh đúng rồi chuẩn là sa mạc đấy con anh thung lũng là number two bạn nào trả lời hộ cô cái nào bạn nào cô chưa gọi nhỉ mấy cô gọi Wendy Wendy chưa nói được đúng không gọi cả con nhá xem nói được chưa nhá Wendy are you there you Khoan không bật được mic hả? Bật được không nhỉ? Alo, Wendy ơi. Đây rồi, không có đây rồi. Uhm, bạn nào nữa? Cristiano Ronaldo. Ok, number two. Nhanh nhanh thì chúng ta còn làm quiz nha. Mai cô có vài bài hay lắm thủ bóng đá nổi tiếng ơi trả lời cô nào Cristiano Ronaldo ơi không có đấy không oh, chẳng bạn nào trả lời cô buồn quá thôi bạn nào muốn trả lời nhắn tin và chat cho cô không nào không thấy bạn nào nhắn nữa toàn là những gương mặt thân quen thôi <laughs> ok gọi lại bạn uh, à, Tina nha rồi Đức An chờ cô câu sau. The answer for the sentence. Okay, first can you read this for me? <laughs> you have this when you don't need a big meal. Mm -hmm. You have this when you don't need a big meal. Yeah. So this meal must be small. A bit right? small, I think so. Okay, so what is it? It is a snack. Yeah, it is snack. Okay, so what is snack in Vietnamese? And and where is it in? Okay, I'll just have a snack. Okay, snack là món ăn vặt đúng nào? Okay, thank you Tina. Okay, so what do you often eat for snacks during the day, Tina? Can you say the question again? What do you often eat for snack during the day? Hmm. Let's see. Like ừ. um, rice with rice. Um, rice It's snack. Vegetable? What? Oh, snack. I'm sorry. Um, ice cream, candy. Ice cream, candy. Yogurts? Yeah. Oh, like okay. Very nice. Okay. Thank you. Thank you. À, tiếp theo bạn anh anh thung lũng có vẻ là muốn trả lời lắm rồi là cô cho câu thứ ba này <clears throat> Okay, first, read this one for me and tell me what it is. You have this meal in, in the middle of the day. Okay, you have this meal in the middle of the day. What is it? It is dinner. Dinner? Middle. Middle. Middle là giữa đúng không? Giữa ngày mình ăn cái gì con? Uh, uh lunch. Lunch. <laughs> okay, <laughs> lunch. Right ok rồi đức an thank you anh thung lũng nhá Rồi tên con là gì thế đây tên này đủ là gì ấy nói cho cô ấy Hello. tên what what is your full name bùi trung lâm bùi trung lâm ok thank you lâm đức an thank you tác minh giúp cô nhé uh, lê bùi đức an ok number four hello teacher. You hello again. At the, at the beginning of a meal. I yes, you have this at the beginning of a meal. What is it? I think. Uh, là What is it? Soup. I know it is soup. What? Soup soup. Hmm. Mm. So can we find the information in what, in where? Which I in the This is a the first balls. We have soup. I like coffee soup, fish, but chicken soup is good too. Okay, soup. For the first course, we have soup. Okay, let's check. Let's check. No, it is first course. The first course. Okay, làm món đầu tiên. Thực ra là cái first course này dùng cũng được nhưng mà nó không được uh, thịnh hành lắm đấy con. Mình sẽ dùng từ entree. Theo theo như kinh nghiệm xem MasterChef lâu năm của cô thì cô sẽ dùng từ này không biết con có biết không để cô thử viết ở đây nhá em có biết không nhá Okay, we have entree. Viết như này luôn. Đấy không không phải không phải. Entree. Đây là món khai vị. Okay. Nghe nó rất là Pháp, ấy. nghe nó rất là tiếng Pháp luôn. Ok, nhưng mà có thể là người Anh họ sẽ dùng cái từ là first course theo kinh nghiệm say Masterchef lâu năm của cô thì cô sẽ dùng từ entree là món khai vị nha Golden Ramsay Golden Ramsay không phải là Golden nữa đây bạn bạn Huy trường biết là Golden à Golden là vàng à <laughs> ok Golden Ramsay viết như này nhá Golden Ram B Việt Ki nó đang hại cô ok Golden Golden viết này đúng không đúng rồi Gordon Ramsay. <laughs> rồi, câu cuối cùng nhá. Thế là cô lại ngồi buôn chuyện rồi. Um, uh, thầy Andres thầy cái gì đây thầy của ok cô hiểu rồi bạn thầy gì đó ấy con tên là gì vậy bắt chiếu phone đi <laughs> What is your full name? Ơ, à, đâu rồi? Anh mute đi con ơi, mở mic nào. Alo, mở mic đi con. Tên là điều. Ờ. con là Bùi Minh Dũng. Bùi Minh Dũng hình như con là học là học sinh mới đúng không? Có phải thế đâu cô. Không phải á. Em, thì... em học sinh cũ lắm rồi cũ lắm rồi thế là mọi lần con không để tên thật đúng không nên là cũng không nhớ đâu ý có phải là để con để tên như là bạn uh, hay là bạn Lê Bùi Đức An thì có phải là cô nhớ không ừ. đấy cứ để mỗi lần một tên thì cô chịu đấy nhá rồi hôm năm đi con ok rồi đi đọc ok đọc cho cô trước nhá this this is the last meal of the day this is the last this... meal of the day what is it Ừm. à, cuối cùng trong When ngày. it is sandwich. Không, không phải không phải là món ăn là bữa ăn đấy con. Bữa ăn cuối cùng trong ngày. Không phải món, không phải món cụ thể đâu. Bữa. This is is dinner. Dinner, okay. Dinner is acceptable. But if we want to use the word in the paragraph, we use the word supper. Supper chẳng khác gì dinner đâu các con ạ. Nhưng mà người Anh họ hay dùng từ này. Đấy nhá. Okay. It is supper. Okay, thank you. So, what what did you have for supper tonight? Today? Dũng? My favorite is Korean rice. Korean rice? Ok. <laughs> Cô hỏi con là con vừa ăn gì tối nay? What did you eat for supper? Có <laughs> nhớ không? Thế hay ăn xong quên luôn rồi. Rice. <laughs> I eat rice. Mẹ còn phải giúp mà con. Dạ. ok. Dạ. Ngoài rice thì còn cái gì? Meat. Meat. Meat rice and meat. What type of meat is that? Chicken, pork, beef, fish. Pork. Pork. You love pork. <laughs> ok, thank you, thank you. Rồi, mấy giờ rồi? Rồi, đến lúc chúng ta um, làm quiz nhá. Ờ, chờ, chờ, chờ, cô, chờ cô, chờ cô. Ê, đâu rồi đâu rồi đâu rồi được không tiện share screen where is it hôm nay cô có hai bài cô chuẩn bị hai bài nhưng mà để xem là chúng ta có đủ thời gian để làm cả hai không nhé rồi chúng ta lại được xem video nha các con thấy chứ con thấy chứ quanh <coughs> hạt cơm người lạ ơi là bạn nào thế <laughs> các con phải để tên thật thì cô mới biết được cô mới nhớ cô gọi rồi chúng ta tập trung vào cái bài này nha next one is odd one out. There are four things and you have to pick the one that is different, okay? So the first one, we have lollipop, chips, candy cane and candy. Ôi đừng có nhắn vào đây, không nhắn vào cũng được nhưng mà cô tất nhiên là cô sẽ muốn hỏi các con rồi, cô sẽ muốn gọi các con rồi. Rồi, nào, bạn nào muốn trả lời nào? <coughs> of course, you have to tell me the reason why you think that it is different, okay? Bảo Quyên, Bảo Quyên. Yeah. So which is the other one out? Bull is weight, but only chips is Okay, so it is chips. Why? Because. Can you tell me again? Yeah. Uh, lollipop, candy, candy can, uh, all is sweet. Okay. Yes, and chips is not sweet? Yeah. Okay, so what does it taste? How does it taste? It doesn't taste sweet. So how does it taste? Mm. Salty? Right? Yeah. Okay. Okay, chips is a savory food and lollipop, candy cane, and candy are sweets. Okay, thank you. Thank you, Bao Next one. cần một bạn <laughs> Hoàng Giang ơi con Vi nhiều quá Elsa Elsa là bạn nào đây Okay Firstly, tell me your full name, please. <laughs> What's your full name, Elsa? My full name is Nguyễn Hải Băng Nguyễn Hải Băng Okay. Hello, Hải Băng Very nice name. Okay. So tell me, which is the odd one out? Pepper, eggplant, cherries, and beetroots. I think so, cherries. Okay, you think it's cherries? Okay, can you tell me why? I don't know. <laughs> You don't know? Yeah. So why? You, you just guessed the answer? <laughs> okay, thank you, Elsa. Yes, it is share. But can someone tell me why? Thank you, Elsa. Thank you, Hải Băng. Um, em ma cô chưa gọi con hả? Được rồi. Đây, cô gọi con đây. Okay, can you tell me why cherries eh, is, the odd one out here? Um, because the pepper, eggplant, and beetroot are vegetable. And vegetable, and vegetables, yes. Cherries are a type of fruit. Okay, yes. thank you very much. Yes. Okay, em đừng tắt mic vội. Cho câu hỏi, pepper là quả gì? À đâu là, ừ nó là cái gì trong tiếng Việt đấy? Con tắt mic mất rồi. Không mở lại. Yeah. Dạ. Ừ, pepper là gì con? Dạ là ớt chuông. Đúng rồi, ớt chuông. Hoặc là mình còn có một tên cho nó là bell pepper bell là cái chuông ấy còn ớt chuông thì là bell pepper <laughs> ok how about eggplants eggplants dạ yeah, cà tím cô đúng rồi cà tím đây cái quả cà tím đây ok và cuối cùng là beetroots dạ là củ cải đúng rồi củ cải đỏ nhá củ cải đỏ ok thank you thank you đúng rồi cảm ơn Emma nha quên đấy cô không gọi con cô chưa gọi con nhưng cô đã gọi rồi cảm ơn con rất là nhiều ok cherries on vegetables next one next one pay attention Okay, we have cake, hamburger, hot dog, and bread. <laughs> anh bảnh các bạn nào Trời ơi <laughs> ok con là những cái tên rất là rất là độc và lạ đúng không ok First, what is oh. your full name what is your full name what's your real name <laughs> Ok, what's your name cho your Anh Bảnh. Trời ơi, con ơi, tên con là gì thế? Không không spam nữa con ơi. Không spam nữa, mấy các bạn khác bị lag ấy. Không theo dõi được ấy con ạ. Nào, anh Bảnh con đã mở mic rồi, con có thể nói cho cô tên của con là gì không? My name is Bùi Tùng Lâm. Bùi Tùng Lâm, nghe quen thế. Có phải là mọi lần con cũng học cô đúng không? Nhưng mà hôm nay con để tên khác đúng không? <laughs> <laughs> ok no, first mm. yeah. okay so which is the odd one now cake hamburger hot dog and bread cake cake okay why why is why is it the odd one out because it is not fast food it's not fast food mm. okay maybe hamburger and hot dog can be called fast food but bread i don't think so okay in general, cake is a type of sweet, right? And hamburger, hot dog, and bread is uh, kind of a savory food. Mm, okay, thank you. Um, have you ever eaten hot dog? Oh, that's Nico rồi. Yeah. Mm, okay. Um, what are the ingredients in a hot dog? It is sausage, and bread. Sausage and bread. <laughs> Okay, very good. Um, do you often eat hot dog with some sauce like mayo or ketchup or um, chili sauce? No? Hello. No. No. <laughs> okay, I often eat it with some chili sauce and maybe ketchup. Very good. Okay, thank you. Mình có cái thấy cái từ savory trên bảng nữa con. Savory là món mặn nhá món mặn okay. mình không gọi là salty đâu salty chỉ nói về cái vị của nó thôi nhưng mà mình nói chung những cái món ăn mặn ấy, thì mình sẽ dùng từ savory ok rồi tiếp theo giỏi quá <laughs> ok mà Landa Landa là bạn nào nghe lạ quá mấy lớp mình khá đông ấy rất là có vài bạn mới đúng không hoặc là con thay tên cô không biết luôn ok <laughs> Landa là bạn nào có thể mở mic giúp cô được không cô hỏi tí <laughs> đâu rồi mở mic rồi mở mic anh Thôi ờ nhá, cô gọi bạn khác nha. Liêu Minh Quân nè. Mở được mic chưa? Đó. Bạn nào nghe thấy cô không? Sao không có bạn nào trả lời cô thế? Liêu Minh Quân con có mở được mic không? ôi thoát ra mất rồi ok hỏi bạn khác nhá trời ơi bạn Yamato bạn lưu ý là mình không spam quá nhiều và để ảnh bị ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp nha con yes. ok được rồi cuối cùng có một bạn trả lời cô rồi cô nghe thấy tiếng tiếng động which is the odd one out cake pie donut or ice cream Yamato có tên là gì thế? Hello. Hello. Hello. Yeah. Dạ. Okay, Yamato đúng không con. Okay, what is your name? What's your name? Tell me your name. ok nếu không muốn trao nếu không muốn bảo cô tên của con thì con làm câu này giúp cô vậy ừ, cái nào là cái đồ mà nó khác đồ còn lại ok cake pie donut or ice cream This ice cream. Okay, why? Why? Why is ice cream different from the others? Why? Why is ice cream different from the other ones? Because ice cream is not. Ice cream, yes. Ice cream is cold, right? Ice cream is cold and the others are just cake, just sweet and it's not cold. Okay, thank you. dù không biết tên con thank you Yamato đúng là chúng ta sẽ không có đủ thời gian để cho second quiz được rồi mình còn tận ba câu nữa <laughs> rồi huấn rô gì hả con hai ai trong lớp thế này người nổi tiếng à rồi ơi huấn rô dề nhá ok which is the odd one out apple orange potato or strawberry okay Ờ, cô chết rồi. Phải tên là Huấn không đã? Cô đấy tên con phải là Huấn không? Yes. Okay. Hello. Are you new? I think you're new. Okay. I choose potato. You choose potato. Why? Why? Why? Why? Why? Because it is not fruit. Okay, potato is not fruit. Is a type of potato is a kind of what? is a type of vegetables, right? Okay. Okay, được rồi. Next one. Phải đi nhanh không mình cũng sắp hết giờ rồi. Ý. Wow. Cô nghĩ cái này dễ đấy đúng không? Dễ nhưng rất dễ đói nhá. <laughs> rất là dễ đói. Ok. Thúy An là bạn nào nhỉ? Ok, con thể làm giúp cô câu này được không? mấy bạn cô còn chưa kịp gọi cơ. Trời ơi, rất xin lỗi các ừ. con. Ok, Thúy An đúng không con? Ok, so which the odd one out? Pizza. Pizza. OK. Why? Yes, pizza. -hmm. Because because pizza is not food. Um, okay, pizza is not a type of meat, right? Yes, a much food. Okay, it's not a type of meat. So we have first we have fish, món cá này. Steak là món gì nhỉ? Steak là món nướng Steak món nướng. là bít tết. Bít à, tết. Bít. Ừ, đúng rồi. Và cuối cùng ta có chicken là món gà đúng không nào? Okay. Pizza yes. không phải là một loại thịt. Ok, đúng. Ok, thank you Thi An. Thank you. Pizza. Thank you. Ok. Cuối cùng, à? cuối cùng gọi bạn Phương Kenna nhá. Cô nhìn thấy con từ đầu mà cô chưa kịp gọi á. Ok. Hello Phương. Hello teacher. <laughs> okay, so uh, which is the odd one out? A cup um, of coffee, a mug of coffee, a bottle of water, or takeaway coffee cup? A bottle of water. Yes, a bottle of water. Okay, so what is the reason why? That this bottle of water is different from the others? Lý do là gì hả con? Sao nó lại khác? Um, because um, because a cup of of uh, coffee, a mug of coffee, and a take away coffee cup uh, ờ, are à, coffee. Ok, <laughs> đúng rồi. Cũng là một cách trả lời á, cũng là một lý do. Ok, uh, cách trả lời của cái bài này thì nó sẽ là water bottle uh, cannot contain hot coffee đúng không nào nếu mà cái cà phê nóng thì mình chỉ có thể cho vào các cái loại cốc um, cốc sứ hoặc là cốc thủy tinh thôi thì mình mới thể cho cái đồ nóng vào được còn nhớ nhá là đừng có cho đồ nóng vào trong chai nhựa con nhá cái chai nó sẽ bị co co lại và nó sẽ bị biến dạng luôn đấy ok thank you thank you phương chúng ta còn <laughs> chúng ta còn một phút được rồi cô biết là cô sẽ phải làm gì rồi cho con làm quiz mà nhưng mà sẽ rất là nhanh thôi và cô sẽ không chữa nó con chỉ làm thôi nhá ok nếu như con muốn ở lại còn muốn ở lại lớp thì làm cùng cô cũng ngắn thôi ờ, đâu rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi sign in á sao bắt mình sign in nhỉ cho cô cho cô cho cô ok rồi nó đây làm nhanh nhá nhanh thôi buổi buổi sau cô cho làm lại cô cho làm lại cho nó hoàn chỉnh ok rất là nhanh rồi nào cực kỳ nhanh cô nhá mình chỉ có rất ít thời gian thôi cố lên nào nhanh giúp cô <laughs> muốn không sao cô còn nhiều thời gian được ok nhiều luôn nhá <laughs> Ừm. Nay lớp mình có 45 bạn. Rồi. Cô mong là con sẽ vào hết nha. Vào một người thôi nha, đừng có nhiều nha, đừng có vào hai lần nha, cô biết đấy. đáng lẽ hôm nay chúng ta có thể học nhiều về các loại thực phẩm hơn qua cái thông qua cái quiz này nhưng mà không đủ thời gian ấy mạng yếu quá cô ơi rồi không sao con cứ vào đi đợi cô đợi mạng yếu quá nhưng mà tên con là gì vậy sao lại nhiều số thế điện thoại à <laughs> mạng của cô hôm nay cũng khá là ổn đấy không không đến nỗi như hôm trước hôm trước giật lát kinh luôn khi nào bắt đầu vậy cô có 26 bạn vào rồi chờ một chút các con nhé <clears throat> chuẩn bị bắt đầu mà một vài giây nữa con là Liêu Minh Quân à có phải lúc nãy con vào nhưng mà không vào xong rồi bị thoát ra đúng không cô định gọi con thì con bị thoát máy con chưa tải xong không sao cô gửi lại link nhá không là nó lại thôi đi mất <coughs> được học thảo con ờ, xem cũng được không cần chơi đâu con buổi sau cô cho chơi lại buổi quên chơi chat nhá nó cứ xoay à thế thì cô bắt đầu nhá dù sao để buổi sau cô cũng cho chơi thôi hôm nay chúng ta nhát thử nhá đổi cái theme này được không nhỉ cái dàn này hơn Wow, nhanh quá Có 20 câu đấy, cũng khá là dài đấy, con cứ làm Nhớ là giữ streak nha đuôi của Linh à Linh nè những bạn, những bạn nào mà giữ streak này còn chưa bị sai thì rất là có nhiều khả năng được lên top nhá Ok Lê Ngọc Ánh Có vẻ là con sẽ đứng ở đấy rồi Ngọc Ánh lại Lại chỉ có số 11 nhỉ? Hmm. Đi sai ở đây không nhỉ? Ok Rồi vẫn còn làm tiếp Cố lên Yamato sao con? Có 5% Sao con? Ok À Đức A được 85% à? Ok Ngọc Ánh được uh, bao nhiêu đây? nó không hiện phần trăm nhỉ đây hiện tại cô không biết là gì sao bạn Ngọc Ánh ờ, lại có số 11 nhưng mà lại được nhất các bạn khác 18 này thế có gì ờ, nó bị ờ, sai sót đây không có thể đấy là streak cao nhất rồi con đợi nó bạn đăng minh làm nốt nhá anh thư làm nốt đi con Thúy An nữa Nát Sun Đây bạn đang làm Nhanh nhá các bạn Mong là các con đã ăn tối rồi và không bị đói sau khi làm quiz này nha 55% cô ơi Vì nhanh Nhanh à? Nhanh quá <laughs> Vì nhanh nghĩa là bạn ngọc ánh làm nhanh các con thì con là thế rồi cô dừng nhá cô dừng đây nhá bạn hoàng anh tuấn muốn làm nốt nào con mà làm nốt là có khi con lại lên top đấy tuấn anh ạ à, à anh anh anh tuấn ạ nhanh <laughs> lên con cô đợi mình con này làm chậm cũng làm làm chậm cũng là một cái không phải gọi là lợi thế đâu thôi là là mình ở dưới đấy mình chỉ có thể nhích nhích lên một tẹo thôi đừng ai lấy top 10 của tôi <laughs> tôi check thấy top 10 là những bạn ái à Ngọc Ánh này Minh Quân này Khánh Nam Emma PH là bạn nào từ đợt trước cô không biết tên bạn đứng top nhưng không biết tên bạn PH là bạn nào đánh vào trong chat cho cô với biết là bạn nào Hoàng Giang này, Đăng Minh này, Hoàng Anh Tuấn. Đấy Hoàng Anh Tuấn lên 8 rồi này. Bùi Mai Mai và bạn Matson. Ok, cô dừng nhá. Rồi. Yên tâm buổi sau cô cho chơi lại. Buổi sau cô chữa luôn. Hôm nay cô không không có đủ thời gian để chữa chỉ cho con làm được thôi nha. Ok, đi qua các question, không đi qua các question mà đi qua các hình ảnh của các món ăn. <laughs> ok, một cheesecake này. Wow, soup, sushi, cupcake, marshmallows, chicken wings. Oh my gosh, chicken wings, potato chips, french fries, hot dogs. Wow, ok, cô không chịu được nữa rồi. <laughs> ok, cô phải đi ăn đây, sau buổi học này cô phải đi ăn đây. Ok, cảm ơn các con đã tham gia lớp với cô nha. Buổi sau cô sẽ cho các con làm lại cái quiz đó, mong là điểm số của con nó sẽ cải thiện hơn đúng không nào? Ok. Um, so it is the end of our class. So I hope you have fun. Okay, I hope you have fun. And goodbye. See you in our next lesson. <laughs> bye. bye. <laughs> have fun.